tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người quay lại với channel của mình mình là mạnh tiến uh, ok thì uh, hôm nay uh, mình sẽ tiếp tục cái chuỗi video chia sẻ về uh, DNX <clears throat> thì hôm nay trong cái nội dung uh, của cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về tại sao nên làm DNX và trong cái phần uh, uh, trong trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ có một chút cái so sánh giữa uh, DNX và kinh doanh truyền thống để mọi người uh, biết được cái bản chất của hai cái, cái việc uh, làm DNX và làm kinh doanh truyền thống đấy và cuối cùng thì sẽ là ừ, khi mà mọi người đã làm DNX thì mọi người phải làm như thế nào cho đúng đấy thì hôm nay trong cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại những cái gì mà mình biết <clears throat> về DNX ok thì um, bắt đầu thì sẽ là ok uh, tại sao lại lên làm DNX <clears throat> ok thì như mọi người cũng đã biết về kinh doanh truyền thống thì kinh kinh doanh truyền thống thì sẽ <clears throat> nó nó chính là một cái hình thức kinh doanh mà người chủ cần đầu tư tiền vốn vào việc là uh, thuê ờ, mặt bằng này thuê nhân viên này uh, trang trí cửa hàng này uh, vốn để nhập hàng hóa này uh, <clears throat> thì bắt đầu mọi người mới có thể ờ, xây dựng thành một cái cửa hàng để có thể bắt đầu cái công việc kinh doanh của mình đấy và cái số số tiền vốn mà mọi người cần bỏ ra chắc chắn là nó sẽ không hề nhỏ <clears throat> cho cái tiền thuê mặt bằng này tiền ờ, đồ dùng bên trong rồi à, tiền tra, các cái vật dụng trang trí cho cái cửa hàng đúng không ạ đấy và cái chi phí về cái vấn đề này ít nhất thì theo như mình biết thì nó cũng phải mất từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu đấy thì thì mọi người mới có thể bắt đầu mở được một cái cửa hàng để có thể bắt đầu kinh doanh và một cái yếu tố cực kỳ là quan trọng ở trong kinh doanh truyền thống đó chính là mọi người phải có một cái chiến lược kinh doanh hiệu quả nếu không là sẽ bị thua lỗ đấy thì đó chính là một cái rủi ro lớn ở trong kinh doanh truyền thống mà hầu hết bất kỳ ai làm kinh doanh truyền thống cũng đều phải gặp gặp đều gặp phải và phải trải qua cái việc này nhất là trong cái nhất là trong cái thời đại bây giờ tức là đang trong cái thời ờ, covid như hiện tại thì cái việc kinh doanh truyền thống nó đang rất là là nó đang rất là không được ừ, phát triển nó đang bị chậm lại hoặc có thể nói là đang bị đứng lại vì hầu như ở một số nơi ờ, bây giờ thì đều là đã cách ly xã hội thì là mọi người đều ở nhà không thể không thể tiến hành cái công việc kinh doanh của mình được nữa ok thì tiếp theo mình sẽ <clears throat> <clears throat> đó là cái bản chất của kinh doanh truyền thống còn tiếp theo là mình sẽ nói về DNX DNX thì trong như các cái video trước của mình chia sẻ thì mình cũng đã nói là DNX là gì đấy và các cái cơ hội các cái tư duy như thế nào trước khi mọi người làm DNX đúng không ạ thì trong cái phần này thì mình sẽ nói về các cái uh, ưu nhược điểm của cái DNX đấy thì bắt đầu thì là DNX có cái tính thanh khoản rất là cao tại vì sao tại vì khi mọi người tham gia vào trong cái thị trường này thì mỗi một cái lượt giao dịch của mọi người nó chỉ rơi vào 30 giây 30 giây thôi 30 giây đến 60 giây thôi thì là mọi người đã có thể thực hiện một cái giao dịch ở đây rồi thì cái giao dịch chỉ rất là đơn giản chỉ với lệnh mua và bán như trong như trong cái video trước của mình có hướng dẫn về mọi người về cái cách đánh mua đấy là lệnh mua và lệnh bán và mọi người sẽ chờ cái kết quả này trong 30 giây thì như mình cũng đã nói thì cái rủi ro cái rủi ro mà nhà đầu tư dự đoán trong cái khoảng thời gian đó là nhất định thì chỉ trong khoảng 30 đến 60 giây là cái là sàn sẽ trả luôn lại cho chúng ta cái kết quả đấy cái kết quả là là mình thắng hay hoặc là mình thua thì cũng như mình đã nói là cái DNX này nó là một cái cơ hội rất lớn nó là một cái cơ hội để mọi người có thể kiếm tiền rất là nhanh nhưng nếu như mà mọi người không có kiến thức mọi người không có sự kỹ năng không am hiểu thì mọi người cũng mất tiền rất là nhanh ở trong cái thị trường này <clears throat> ok thì và một phần nữa là ở trong cái DNX này nó có cái tính linh hoạt rất là cao cái tính linh hoạt rất là cao tức là sao mọi người có thể chơi một lúc nhiều lệnh khác nhau với số vốn nhỏ thôi ví dụ ở đây ví dụ như là mình có thể vào liền một phiên lệnh mình có thể vào cả lệnh mua và lệnh bán đấy nó rất là linh hoạt ở trong cái yếu tố là mọi người đặt đặt lệnh ok thì cái lợi nhuận thì nó sẽ thu được rất rất chỉ là nhanh chóng thôi thì cái kết quả nó chỉ là 30 đến 60 giây thôi là mọi người có thể thu được lợi nhuận ngay rồi <clears throat> và về cái phần uh, dịch vụ chăm sóc khách hàng của cái sàn thì nó theo mình biết thì nó cũng khá là tốt nó hỗ trợ được hầu hết tất cả các khách hàng khi mà mọi người tham gia vào trong cái thị trường này bởi vì giống như là trong cái video trước đây mình đã có hướng dẫn mọi người về cái cách lấy lại tiền khi mà mọi người chuyển nhầm cái USDT sang một cái sàn khác đấy thì mọi người chỉ cần gửi email cho bên support của sàn thì họ sẽ um, hỗ trợ chúng ta lấy lại cái số tiền mà mình đã mất đấy đấy là đấy chính là một cái ví dụ và cái dịch vụ chăm sóc khách hàng của sàn <clears throat> ok thì cái phần tài khoản demo thì như trong cái video trước mình cũng đã làm rồi đấy nó là một cái phương thức rất chỉ là linh hoạt để cho mọi người có thể uh, tập luyện mọi người có thể uh, tập luyện các cái phương pháp này học kiến thức này chuẩn bị các cái kiến thức trước khi mà mọi người nạp tiền thật của mình vào để bắt đầu giao dịch để kiếm lời đấy thì đây cũng đây nó cũng là một cái rất là hay ok thì hiện tại thêm một thông tin nữa mà theo mình tìm hiểu được thì là cái hiện tại Việt Nam đang không cấm các cái hình thức giao dịch ngoại hối như thế này ở Việt Nam của chúng ta là đang không cấm nhé mọi người nhé nhưng mà tuy nhiên thì ở Việt Nam cũng không cấp phép không cấp giấy phép hoạt động cho những cái ờ, hình thức như thế này nên là mọi người cần phải chú ý khi mà mà xảy ra các cái uh, va chạm không đáng có nhé mọi người nhé <clears throat> ok thì cái hình thức mà mọi người có thể tham gia vào sàn DNX thì nó rất là đơn giản thôi mọi người có thể dùng máy tính này laptop này mọi người có thể dùng ipad này dùng máy tính cây hoặc là điện thoại lên chỉ cần có mạng là mọi người đã có thể lên truy cập vào trang web của sàn denix com và mọi người có thể thực hiện giao dịch được rồi đấy nó rất chi là đơn giản thôi <clears throat> ok thì những cái phần này thì nó chắc là mọi người cũng đã hiểu hết rồi thì tiếp theo mình sẽ nói về cái phần quan trọng mọi người chú ý cái phần này nhé phần này khá là quan trọng là làm đen DNS như thế nào thì nó mới đúng và nó mới hiệu quả thì trước tiên là làm đen DNS như thế nào thì để cho nó đúng đã đúng không ạ nó phải đúng thì nó mới có thể hiệu quả được đúng không ạ và nó khi nó hiệu quả thì nó mới tạo ra được kết quả tốt khi mà mọi người làm trong cái thị trường này đấy ok thì đầu tiên thì mọi người phải có các cái hiểu biết các cái kiến thức đã mọi người trước khi mọi người làm cái gì mọi người phải tìm hiểu về nó đã chứ đúng không ạ mọi người phải hiểu biết là ví dụ như là sàn DNX là gì giống như trong video cũ mình cũng đã nói rồi tức là uh, giao dịch uh, binary option giao dịch quyền nhị phân này uh, dựa trên các cái uh, sàn uy tín khác và cái dữ liệu thì uh, được thực hiện theo cái phương thức của blockchain đấy nó rất là minh bạch thì cái tiếp theo là kiến thức kiến thức thì ở đây mọi người cần phải chuẩn bị những cái kiến thức gì thì mọi người cần chuẩn bị những kiến thức ví dụ như là kiến thức về kiến thức chơi này Đấy, kiến thức về các cái ờ, phương pháp để chơi này kiến thức về cách quản lý vốn này quản lý vốn của mọi người làm sao để cho nó hiệu quả này không thể không không bị cháy tài khoản này và tiếp đến là cái mọi người phải quản lý được cái tâm lý giao dịch của mình này đấy chính là những cái kiến thức mà mọi người cần phải chuẩn bị trước khi mà mọi người tham gia vào cái sàn này nhé mọi người nhé Ok thì tiếp đến sau khi mà mình đã có những chuẩn bị những cái kiến thức những cái hiểu biết như thế rồi thì mình phải trải nghiệm trải nghiệm thì ở sàn nó có cái tài khoản demo để cho mọi người có thể trải nghiệm trước khi mà mọi người nạp tiền thật của mình vào để mọi người giao dịch đấy thì <clears throat> cái trải nghiệm này nó sẽ mang đến khi mà mọi người đánh rất chi là đánh nhiều giống như mình bản thân mình cũng thế thôi ban đầu thì mình cũng đánh cái tài khoản để mua rất là nhiều để mình tìm hiểu xem là cái ờ, phương thức giao dịch như thế nào này uh, cách uh, uh, xem thị trường nó đi như thế nào này đấy và mình tìm hiểu thì khi mà mọi người trải nghiệm nhiều như vậy thì nó sẽ hình thành nên cái kinh nghiệm giao dịch của mọi người đấy nó sẽ hình thành nên cái kinh nghiệm giao dịch tức là khi mà ví dụ như là thị trường đang có xu hướng đi đi đi xuống chẳng hạn thì mọi người có thể à, ưu tiên những cái lệnh giảm lệnh bán ra đấy ví dụ như thế <clears throat> thì nó sẽ tạo dần dần nó sẽ tạo cho mọi người được cái kinh nghiệm rất chi là là là dày và bổ ích đấy thì tiếp đến khi mà mọi người đã có kinh nghiệm rồi thì mọi người phải thực chiến mọi người phải lao vào thực chiến đánh bằng uh, bằng cái cái tiền thật của mình để bắt đầu kiếm lời đấy <clears throat> thì bằng những cái mà trải nghiệm cái kinh nghiệm đấy thì mọi người sẽ thực chiến nó để xem nó mang lại cái kết quả như thế nào đấy và trong cái quá trình thực chiến này thì mọi người phải rèn luyện thêm các cái uh, kỹ năng nữa ví dụ như là kỷ luật này kiên trì này tự tin này đấy thì mọi người sẽ có thể dẫn đến cái việc thành công của mọi người được nếu như mà mọi người không kỷ luật nhá mọi người đánh gấp thép đánh un in thì mọi người kiểu gì cũng sẽ cháy tài khoản thôi đấy và một phần nữa rất là quan trọng đó chính là kiên trì mọi người phải kiên trì mọi người phải luyện tập thường xuyên đấy <clears throat> và cái yếu tố kiên trì này nó quyết định đến cái mức độ thành công của mọi người nhé mọi người có kiên trì có theo nó hay không có đặt mục tiêu ra và thực hiện hay không thì mọi người mới có thể thành công được trong cái thị trường này nhé và cái yếu tố nữa là mọi người phải tự tin đấy khi mọi người đã đặt ra mục tiêu rồi thì mọi người phải tự tin hành động nó tự tin làm nó thì mọi người mới có thể thành công được nhá <clears throat> thì kể cả với những người làm hệ thống cũng như vậy thôi đấy cũng phải đều trải qua cái quá trình này hết cũng phải tìm hiểu để có cái hiểu biết trước đã sau đó mới tìm hiểu về các cái kiến thức ví dụ kiến thức xây hệ thống như thế nào kiến thức làm thế nào để để để xây được một cái hệ thống tốt này có văn hóa này có kỹ năng này đấy và lại phải khi mà có kiến thức thì lại phải trải nghiệm đấy khi trải nghiệm nhiều thì nó sẽ hình thành một cái kinh nghiệm và phải thực chiến người, mọi người phải lao vào xây một cái hệ thống thật chính mình làm một cái hệ thống thật đấy mình phải xây dựng cái hệ thống của mình và từ đó thì mọi người mới khi vấn đề là mọi người phải làm thì mọi người mới có thể mới biết được là mình có làm được hay không đấy <clears throat> Ok thì trong cái video ngày hôm nay có lẽ là mình ờ, sẽ dừng video tại đây thì trong cái buổi ờ, chia sẻ này về về ờ, ba phần như mình đã nói ban đầu là tại sao bạn nên làm đen DNX và mình đã có những cái so sánh giữa cái kinh doanh truyền thống và cái làm đen DNX này rồi và cuối cùng là làm như thế nào để cho nó đúng đấy thì <clears throat> mong là cái video ngày hôm nay nó sẽ hữu ích cho mọi người mọi người uh, nhớ uh, <clears throat> có thể ủng hộ mình vào những cái video tiếp theo của mình nhé mình sẽ tiếp tục làm cái chuỗi video chia sẻ cho mọi người những cái kiến thức trước khi mà mọi người tham gia vào cái thị trường này nhé mong là mọi người sẽ ủng hộ mình ok xin chào mọi người